Làm thế nào để tạo ra video được ăn đề xuất ở trên YouTube? Bạn đang bắt đầu làm kênh YouTube nhưng bạn chưa hiểu rõ về thuật toán của YouTube và bạn đã tạo ra rất nhiều video nhưng không có lượt xem và đôi khi là chỉ có một mình bạn xem. Và bạn đang phân vân không biết lý do vì sao mà video của bạn không đủ hay, không đủ hấp dẫn hay nội dung của bạn gặp vấn đề gì. Xin chào bạn, chào mừng bạn đến với Phùng Duy Hoan Official. Trong video này, Hoan sẽ chia sẻ với bạn 5 yếu tố quyết định đến việc video của bạn có được ăn đề xuất của YouTube hay không. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào nội dung nhé. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để được học miễn phí những kiến thức về kinh doanh online, về kiếm tiền online và đặc biệt là những series video để hoàn hướng dẫn các bạn cách làm YouTube hiệu quả, giúp bạn xây dựng thương hiệu cá nhân để bán hàng hoặc là để tạo thêm những cái nguồn thu nhập thụ động lớn ở trên Internet. Đầu tiên, bạn phải hiểu thế nào là video được ăn đề xuất ở trên YouTube. Để Hoan lấy cho bạn một ví dụ như thế này. Trong quá trình bạn xem bất kỳ một video nào ở trên YouTube giống như là Hoan đang xem một cái bộ phim hoạt hình như thế này thì ở phía bên góc tay phải màn hình nó sẽ hiện ra một danh sách tất cả những video được đề xuất liên quan đến một cái video này. Và bạn có thể thấy không, mặc dù là mình xem bộ phim, mình mở cho con gái mình xem bộ phim hoạt hình là Massa and Bear, nhưng cái phần đề xuất của nó ấy, thì nó không chỉ đề xuất đến chính những cái tập phim liên quan đến cái nhân vật uh, Masa Enbe mà nó còn rất rất nhiều những cái video khác của những kênh khác mà nó có liên quan đến cùng chủ đề và nó được hiện lên đây. Thế thì cái điều này nó giúp ích là gì? Là những khán giả xem những cái video mà có nhiều lượt xem ý, họ đang xem video này và họ thấy những cái video có liên quan ở đây và từ đó thì sẽ có một cái lượng khán giả nhất định sẽ bấm vào cái những cái hình thu nhỏ này ở bên phía tay phải này để họ tiếp tục xem những cái video có liên quan và những cái video này thì nó gọi là những video được YouTube đề xuất và cái việc mà video của chúng ta được ăn đề xuất của YouTube ý, thì nó quyết định đến độ thành công của kênh rất là cao cái lượng view đến từ cái phần đề xuất nó rất là lớn so với cái lượng view mà đến từ cái việc là khán giả tự lên ô tìm kiếm và gõ nhé và ngay bây giờ Hoan sẽ chia sẻ với bạn 5 cái yếu tố mà Hoan đúc rút từ cái, chính cái kinh nghiệm của mình trong quá trình xây dựng 4 kênh YouTube của Hoan thành công đến tại thời điểm hiện tại nhé. Yếu tố đầu tiên đó là tỷ lệ nhấp. Thế thì tỷ lệ nhấp là cái gì? Thì chúng ta quay trở lại cái ví dụ trước. Đây, ở trong ví dụ này khi chúng ta đang xem một cái um, video nào đó hoặc chúng ta đang tìm kiếm một cái video nào đó ở trên YouTube ở cái ô tìm kiếm ở đây và nó sẽ hiện ra cho chúng ta một loạt những cái danh sách video được đề xuất ở phía bên tay phải này. Thế thì mỗi một lần mà mình nhìn thấy một cái hình ảnh thu nhỏ này này Hoan lấy ví dụ như là cái video con mèo này là của Hoan đi chẳng hạn như thế. Ví dụ nhé Thế thì mỗi một lần mà khán giả nhìn thấy cái video này, nhìn thấy cái ảnh thumbnail này, nhìn thấy cái tiêu đề này thì có bao nhiêu người bấm vào cái video này để xem. Ví dụ như có 100 người nhìn thấy cái hình ảnh này, nhìn thấy cái video này, nhưng đâu đó chỉ có 10 người bấm vào cái hình ảnh thu nhỏ này, bấm vào cái tiêu đề này để mà xem. Thì lúc đó người ta gọi tỷ lệ nhấp là 10%. Và cái tỷ lệ nhấp này càng cao ấy thì chứng tỏ rằng cái video của bạn càng chất lượng. Và cái hình thu nhỏ cũng như là tiêu đề và phần mô tả của bạn là rất hút khách, vì vậy mà YouTube nó đánh giá rất cao. Vậy thì bây giờ vấn đề là làm thế nào để chúng ta có được cái tỷ lệ nhấp cao? Thì đầu tiên là theo kinh nghiệm của mình, đầu tiên là các bạn phải tạo ra một cái tiêu đề cuốn hút, nó gây tò mò và nó phải tạo cảm xúc. Thứ hai là ảnh thumbnail nổi bật và nó truyền tải đúng thông điệp mà vấn đề đang gặp mà vấn đề mà khán giả của bạn đang gặp phải hoặc là cái sự sung sướng sau khi khán giả xem được cái video của bạn ví dụ như hoan cái à, video này hoan làm cái tiêu đề là cách tạo ra video được đề xuất trên YouTube thế thì rất nhiều bạn là đang loay hoay không biết làm thế nào để được ăn đề xuất video ở trên YouTube và bạn nhìn thấy cái tiêu đề cũng như là ảnh thumbnail này thì bạn lập tức bạn bị cuốn hút bởi vì đúng là cái vấn đề bạn đang gặp phải đúng là cái niềm sung sướng mà bạn sẽ được giải quyết sau khi xem video này thì đây nó gọi là ảnh thumbnail nổi bật này truyền tải thông điệp đúng với lại cái vấn đề mà khán giả đang gặp phải nhé Thứ hai là cái phần mô tả. Thì phần mô tả này chúng ta nên dành ra từ 2 cho đến 3 dòng đầu tiên ý, để mình mô tả những cái hay nhất của video, những cái lợi ích nhất của video. Và cái phần mô tả này thì nó chỉ áp dụng cho những cái phần những cái video mà chúng ta làm dưới dạng là chia sẻ kiến thức, uh, chia sẻ kinh nghiệm. Chứ còn những cái loại uh, như kiểu là nhạc này, video nghe nhạc hoặc là video về giải trí thì nó lại không ảnh hưởng nhiều lắm về phần mô tả nhé. Rồi, tiếp theo đến yếu tố thứ hai đó là thời gian xem trung bình của video. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng. Nếu như ở cái yếu tố số 1 là tỷ lệ nhấp, khi mà người ta quyết định nhấp vào cái video ấy thì nó chỉ có ba yếu tố thôi. Một là tiêu đề, hai là ảnh thumbnail và ba là content, tức là phần mô tả. Thế còn nội dung ở bên trong video nó hay hay nó dở, nó gồm những cái gì thì chưa ai biết, đúng nào? Muốn hay, muốn biết là hay hay dở thì mình phải bấm vào video mình xem cái đã. Thế thì sau khi bấm vào video rồi thì cái lượng khán giả xem ở cái video của bạn trong bao lâu nó quyết định rất cao thời gian xem càng cao thì càng dễ ăn đề xuất hoan lấy ví dụ như các bạn làm ra một cái video dài 10 phút mà cái thời gian xem trung bình của khán giả khi truy cập vào video đó họ xem 7 phút thì cho thấy là họ xem trên 70% cái thời lượng video của bạn thì cho thấy là video của chúng ta đã rất là cô đọng, rất là chi tiết và đặc biệt là nó giúp ích được cho khán giả thì lúc này YouTube nó sẽ đề xuất nhé. Và cái cách để tăng thời gian xem trung bình là chúng ta làm như thế nào Hoan sẽ chia sẻ với bạn đầu tiên là video của bạn phải nói cho khán giả bạn biết lợi ích ngay từ đầu khi mà khán giả bắt đầu vào xem video ví dụ như video này Hoan nói ngay là gì là bạn à, đang tìm cách để mà tăng cái lượt view của video nhờ vào cái việc được ăn đề xuất ở trên YouTube hoặc là cái vấn đề của các bạn là đang tạo ra video nhưng mà lại không có người xem bạn đang phân vân không biết là tại video mình không hay hay tại video mình dở thì Hoan xin chia sẻ với bạn rằng cái lượng video hay hay dở ấy, thì nó không quyết định nhiều vào cái vượt là cái tỷ lệ kích cái tỷ lệ click chuột nhé trong cái thời gian đầu mà khi bạn up lên ấy mà chỉ có sau khi họ bấm vào rồi thì họ xem họ biết được video này hay hay không thì sau một thời gian nó mới ảnh hưởng nhiều còn thời gian đầu bạn up lên ấy, thì nó không ảnh hưởng mà nó chỉ ảnh hưởng đến bởi cái thời gian xem trung bình của video thôi vậy thì làm thế nào để chúng ta tăng được thời gian video cái cách thứ hai là bạn không đi vòng vo đi thẳng vào vấn đề và không lan man. Và một cái mẹo để giúp bạn tăng được cái tỷ lệ xem trung bình của video ấy, đó là bạn nên tạo ra những cái video ngắn. Ví dụ như bạn tạo ra một video 5 phút mà khán giả bạn xem 4 phút thì lúc này là thời lượng xem trung bình của video là 80% đúng không nào? 8 năm 40 mà. Còn nếu như vẫn cái nội dung đó mà bạn kéo dài lê thê ra 10 phút, khán giả họ vào họ xem họ chán và họ tua và rốt cuộc thì tổng kết lại bạn à, chỉ có cái thời gian xem trung bình là 5 phút trên 10 phút tổng video đó thì lúc này cái tỷ lệ xem trung bình của nó là 50%. Và rõ ràng là 50% thì nó thấp hơn 80% ở cái loại video 5 phút. Và vì vậy mà cái video 5 phút kia nó sẽ tốt hơn. Và để làm được thì chúng ta phải luyện tập nó thôi nhé. Rồi yếu tố thứ ba là sự tương tác của khán giả với video. Trong quá trình xem video ấy, thì khán giả của bạn là tương tác vào nút like, nút comment hay là nút share thì tất cả những cái này người ta gọi là tương tác giữa khán giả và bạn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta tăng cái sự tương tác của khán giả với video của chúng ta? Thì chúng ta có cái mẹo. Thứ nhất là trong video bạn kêu gọi khán giả là comment, like, share và kêu gọi người ta comment ở đây là gì? Là hãy comment những câu hỏi mà bạn gặp phải, những vấn đề mà bạn vẫn còn đang thắc mắc để tôi tiếp tục làm ra video của bạn giải đáp cho các bạn. Và ngay ở trong video này cũng vậy. Ngay bây giờ các bạn hãy kéo xuống phần mô tả của video để chúng ta comment vào những câu hỏi của các bạn hoặc là những vấn đề, những thắc mắc, những cái điều mà các bạn còn đang phân vân, còn đang không hiểu và muốn Hoan giải đáp về cái chủ đề là kiếm tiền online, kinh doanh online không cần vốn hoặc là quy trình xây dựng kênh YouTube thành công. Đấy, cái kiểu dạng như thế, kiểu dạng comment như thế các bạn ạ. Và nếu mà share thấy video này hay giá trị thì hãy like và share để lan tỏa giá trị đến cộng đồng. Rồi, Yếu tố thứ tư là cái tỷ lệ đăng ký kênh từ chính cái video đó. Ví dụ như khi bạn xem video của Hoan đang làm ở đây, bạn thấy video này nó hay thì bạn sẽ like và bạn sẽ cảm ơn Hoan ở bên dưới. Thậm chí bạn sẽ share cho những người bạn uh, cái video này để họ học tập và họ biết cách để tăng cái lượng view ở trên YouTube đối với cái video của bạn. Và cái lượt share ấy, thì nó có một cái sức lan tỏa vô cùng lớn và thuật toán của YouTube nó cũng đánh giá cực kỳ cao các bạn nhé. Và cái yếu tố cuối cùng, yếu tố thứ năm đó là tỷ lệ quay lại xem các video trên kênh của bạn. Cái này thì nó cũng quyết định đến một phần uh, liên quan đến phần đề xuất video của bạn. Đó là gì? Khi khán giả vào kênh của bạn xem, sau khi xem xong, khi bạn up video mới thì khán giả cũ của bạn có quay lại xem hay không? Nếu như kênh của bạn tạo liên tục tạo ra giá trị cho khán giả, liên tục tạo ra những nội dung hay thì chắc chắn là khán giả sẽ quay lại xem rồi đúng không nào? Vì vậy mà đây cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng nha. Tổng kết lại, chúng ta có 5 yếu tố quyết định những cái việc là video của bạn có được ăn đề xuất của YouTube hay không. Yếu tố số 1 là tỷ lệ nhấp vào video và yếu tố số 2 là thời lượng video. Yếu tố số 3 là sự tương tác trong quá trình xem của khán giả và yếu tố tư là tỷ lệ đăng ký kênh từ chính cái video mà khán giả đang xem và yếu tố thứ năm là tỷ lệ quay lại xem kênh nếu như các bạn còn bất cứ thắc mắc nào, còn điều gì các bạn chưa rõ hoặc là các bạn muốn Hoan giải đáp cho bạn câu hỏi nào thì hãy lập tức comment ở bên dưới video này để Hoan sẽ làm video Hoan hướng dẫn Hoan trả lời các bạn trong một cái thời gian ngắn nhất nhé. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như like, share video này đến cho những người bạn, những người mà đang cần những cái kiến thức Hoan chia sẻ ở đây nếu như các bạn cảm thấy giá trị. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại.